Dịp này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng 50 bồn nước có dung tích 500 lít cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng với tổng giá trị là 80 triệu đồng.